Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua mình uh, lên cho anh em 3 video ở à, 4 trận đấu chứ nhở Đúng không? À, 3 trận đấu thôi 3 trận đấu của ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay à, Trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch cũng như là hai trận đấu của ngày hôm nay Trận đấu Nhật Bản, Costa Rica vào lúc 5 giờ Và trận đấu giữa Tây Ban Nha vào Đức Đấy à, Diễn ra Trận đấu Tây Ban Nha và Đức diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai anh em à, Chúng ta sẽ đến với những uh, mã kèo của ngày mai luôn anh em nhá Đây Ngày hôm nay thì Nhật Bản Costa Rica này Bỉ và Maroc này Rồi là Croatia và Canada Và 2 giờ đó là Tây Ban Nha và Đức Mình tính cho là tổng cộng 4 giờ đi Tại vì anh em chúng ta sẽ ờ, xem ờ, xuyên suốt cả bốn trận đấu này mà đúng không đấy mỗi trận đấu thì giỏi lắm ờ, cách nhau một tiếng đồng hồ thế thôi thì mình sẽ tính cho là một ngày sẽ có bốn trận đấu anh em nhá đó trước khi đi đến với bốn trận đấu của ngày hôm nay thì chúng ta tổng kết một chút về ngày hôm qua nhỉ không biết là anh em ngày hôm qua đi kèo như thế nào để mình thống kê tí nào ngày hôm qua bốn trận đấu nhá 4 trận đấu thì có 3 trận đấu cửa trên ăn đúng không? 4 trận đấu bạn uh, ờ, cửa trên ăn, một trận đấu cửa dưới ăn và tài thì chỉ nổ mỗi một trận thôi, còn lại 3 trận còn lại thì là uh, không nổ tài đúng không? Đấy. Thì uh, chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm ngày hôm qua nếu anh em nào mà theo dõi cũng như là đi theo cái kèo pháp của mình thì anh em chúng ta chiến thắng đúng không? Anh em chúng ta chiến thắng anh em nhá. Đây tổng kết một chút ngày hôm qua Tổng kết một chút ngày hôm qua của anh em chúng tôi Thứ nhất đó là cái mã kèo tỷ số giữa Tunisia và Úc 0-1 Đấy mã tỷ số 0-1 của Úc anh em nhá Ăn ờ, uh, 6.85 Tiếp đến đó là cái kèo tài góc Mất cái kèo tài thật ra là trận uh, kèo này là kèo dung kèo dung cuối trận uh, khi uh, úc có một bàn rồi và tài lên hai khá là đen khi mà úc họ thật sự là không muốn tấn công cũng như là không có uh, những cái chuyển hóa thật sự là sắc nét vì vậy nên là chúng ta không có ăn được cái kèo tài hai này rồi tiếp đến đó là trận đấu giữa ba lan và ả rập anh em chúng ta hòa kèo tài hai uh, mất kèo góc đúng không mất kèo góc đấy thì ngày hôm qua trận đấu này trận đấu giữa ba lan ấy thì anh em chúng ta mất một mã đó là một mã kèo góc thôi khá là đen ngày ngày hôm qua thì mình cũng không uh, có lót cho anh em tỷ số và tiếp đến đó là trận đấu giữa pháp và đan mạch trận đấu giữa pháp và đan mạch thì anh em chúng ta bú full nhá à, pháp và đan mạch pháp chấp 0.5 này từ đầu trận này tiếp đến đó là kèo tỷ số à, 2 ăn 8.5 đúng chưa ăn 8.55 gần 9 và tiếp đến đó là kèo tài kèo tài hiệp 2 tài 1 thì anh em chúng ta cũng bú luôn đó trận đấu Pháp thì anh em chúng ta bú full trận đấu Ba Lan thì anh em chúng ta mất một kèo nhẹ nhàng ở kèo góc rồi và trận đấu uh, Úc Đúng không? Trận đấu giữa Úc và Tunisia thì anh em chúng ta bú được cái mã kèo tỷ số đấy thì uh, một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rất rực rỡ nha anh em nhá và trận đấu giữa Argentina nữa đấy trận đấu vào lúc 3 giờ à, 2 giờ xin lỗi anh em trận đấu vào lúc 2 giờ Argentina Argentina chấp 1 tài 2.25 tài anh em chúng ta mất nửa tiền uh, Argentina anh em chúng ta ăn đủ và vẫn bú tiếp kèo tỷ số 2-0 à, lý do vì sao mà mình à, đây giải như thế này đúng không kèo tỷ số chúng ta chúng ta phải đánh theo kiểu giải đều anh em nhá đấy không phải là à, anh em chúng ta đánh một à, mã kèo tỷ số nếu như mà anh em một trong một trận đấu anh em mà chỉ đánh có một đến hai mã tỷ số thôi thì anh em chúng ta chẳng khác nào đi đánh sổ số cả đó mà anh em chúng ta phải đánh có một cái quy luật cũng như là phải giải đều và tùy theo nhận định của anh em thôi thì anh em chúng ta có thể thấy đây à, ngày hôm qua mình giải mình cho anh em đi đó là 6 cái mã kèo tỷ số đi 6 mã kèo tỷ số này anh em chúng ta đi đều anh em vẫn chúng ta vẫn có lãi đúng chưa vẫn có lãi anh em ngang bằng với một uh, mã kèo mà anh em đi đúng không và tiếp đến đó là mình còn cho anh em chơi tiếp đó là cái mã kèo tỷ số uh, cầu thủ ghi bàn Lionel Messi ghi bàn đó thì một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch anh em chúng ta bú full Argentina và Mexico anh em chúng ta mất nửa tiền kèo tài Còn lại tất cả những kèo khác anh em chúng ta đều chiến thắng anh em nhá Đó Và mình cũng muốn nói thêm một chút à, Đó là đối với những anh em chơi cò ngoài này Đây ngày hôm qua Thằng em tôi nhắn tin Đấy Thằng em tôi nhắn tin nhá không phải ờ, điều nhá Đó Trước nó chơi cò ngoài Nó âm 32 triệu Đấy Nó chơi cò ngoài nó âm 32 triệu anh em nhá Không nói điều luôn Đấy Đây Này Nó âm 32 triệu Đó Thì mình Giúp nó luôn Đấy Nó cứ ngỡ rằng là đây mình có khuyên nó như thế này đó là nếu mà âm nhiều như thế này rồi mà em đang không biết suy nghĩ như nào không biết làm gì thì tốt nhất là em nên dừng lại bảo người ta cho em ghim nợ và em trả dần dần đấy đúng chưa à, nhưng mà nó bảo là em vẫn còn em muốn gỡ ok thế thì anh giúp em gỡ đó thì ngày hôm qua trận đấu đầu tiên đó là Ba Lan và Ả Rập Mình not cho nó đó là cái tài Đi tài trận hai hòa Khá là đen khi mà trận đấu này không ăn Trận đấu này mà ăn thì ngày hôm qua thật sự là thằng em tôi vừa về bờ mà còn có lãi cơ Đấy Âm 32 triệu Quất một mã 45 Thấy chưa Đó Và tiếp đến trận đấu giữa Ba Lan nhá Trận đấu giữa Ba Lan thì hòa Á đen sau đấy tiếp đến đó là trận pháp với đan mạch đúng không quật pháp đan mạch tiếp em về bờ đó một lần nữa thì anh cũng xin chúc mừng em nhá ngày hôm qua thì em cũng đã gỡ được và một số tiền mình nghĩ rằng là không nhỏ đâu thật sự là không nhỏ đâu thằng em nó bảo là uh, em vẫn có thể có khả năng trả nhưng mà tuy nhiên thì em phải trả đến một hai tháng đấy nếu như một hai tháng anh em kiếm được từng đấy tiền thì tốt nhất là anh em chúng ta nên chơi theo kiểu giải trí anh em nhé. đấy và chơi cò ngoài anh em này đây là chơi cò ngoài và tất nhiên rồi những cái kèo ngoài như thế này thì phải là những cái kèo chắc ăn đây ngày hôm ngày hôm qua nhỉ đây nó có nhắn mình tiếp đó là khi mà trận úc và Ả Rập ấy à, xin lỗi anh em trận Tunisia và Úc ấy mình nói với nó là đi Úc ấy thì nó lại đi Tunisia sau đấy quay xe thì không được vì sao bóng lăn rồi đấy cò nó không cho chơi nữa đó và nó mất cái kèo này là 20m 20m và tổng âm của nó sau đó là 32m anh em thấy không đó là cái kiểu chơi cò ngoài đấy đấy còn chơi ở trên trang này đấy mình có hướng dẫn cho thằng em chơi ở trên trang đó thì thằng em cũng ờ, cũng có được những cái kèo mà thắng rồi đấy và khóa nhất là nó khóa nhất là chơi kèo tỷ số với mình đó thì chả có kèo tỷ số nào mà không ăn ngày hôm qua cả đấy một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm nhá tiếp đến là chúng ta sẽ xem những trận đấu vào ngày mai đi ngày hôm nay thì uh, những trận đấu này thì chắc là anh em chúng ta cũng xem hết rồi ngày mai trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana mình sẽ làm về đội bóng châu Á tiếp Hàn Quốc và Ghana hiện tại kèo đang là Hàn Quốc chấp 0.25 Ghana không phải là một đội bóng yếu anh em nhé cũng như không phải là một đội bóng dễ bắt nạt đâu những đội bóng đến từ châu Phi nguồn thể lực của họ rất dồi dào còn riêng về châu Á của chúng ta à, cái thiếu hụt cũng như là cái phần yếu nhất vẫn là thể lực đó vì vậy nên là với kèo 0.25 này 0.25 cũng như là tài 2 mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái kèo mình sẽ vẫn ưu tiên đi Hàn Quốc thôi mặc dù là thể lực của tính mặc quần chung nhá thể lực của châu Á sẽ không bằng những uh, đội bóng đến từ uh, châu Phi. Tuy nhiên, cái trình độ cũng như là kỹ thuật thì chắc chắn rồi. Uh, thứ nhất đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc là đội bóng gọi là đứng đầu về bóng đá ở châu Á. Uh, chắc là Nhật và Hàn Quốc nói thẳng là Nhật và Hàn Quốc sẽ xem xem như nhau thôi và mình thì chắc chắn là mình sẽ ưu tiên đi kèo đội bóng châu Á đi kèo chuỗi bóng châu Á. Hiện tại thì Hàn Quốc đang có một điểm trước trận, uh, trận đấu mở màn khi mà hòa uh, Uruguay anh em nhá. Đấy. Đây. Và chắc chắn rằng trận đấu này là trận đấu mà hai đội bóng rất muốn có điểm để có thể quyết định được đội bóng nào sẽ có cơ hội đi tiếp khi mà à, trận đấu sau đó vào lúc rạng sáng 2 giờ ngày 20 uh, 2, ngày 30 ngày 29 đó là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay trận đấu thực sự là trực tiếp của cái vòng này đấy và hai đội bóng mạnh nhất của cái bảng này anh em thì anh em nào mà đồng máu với mình thì anh em có thể đi theo hai kèo mình gợi ý cho anh em nhá và tất nhiên rồi đây chỉ là kèo gợi ý thôi còn đối với mình ấy mình chơi giải trí và mình thật sự là muốn chơi được theo kiểu đầu tư thì anh em tốt nhất là khi nào bóng lăn cũng như là trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta đi kèo là hợp lý nhất như ngày hôm qua đúng không nếu như anh em mà đi pháp cũng như là đi tài thì rất là may mắn vì đến tận hiệp 2 cuối hiệp 2 thì mới nổ tài cơ đó thì rất khó để anh em chúng ta đi kèo nó không và mình Ờ, có nghe những thông tin ở ờ, uh, thằng em cũng, uh, cũng cũng nhắn tin cho mình đấy thằng em mà mình giúp nó gỡ ấy nó cũng bảo là ở ờ, uh, anh ơi uh, thấy em thấy báo với uh, các trang nó nhắn uh, nó đồng loạt đưa tin là trận đấu này uh, trận đấu giữa pháp và đan mạch sẽ về siêu ờ uh, tôi cũng không cần biết luôn uh, đó là những thông tin trước trận rồi còn đối với tôi khi mà đã chơi bóng thì cứ bóng lăn và xem diễn biến trận đấu running như nào thì anh em chúng ta vào kèo là hợp lý nhất anh em nhé và cái quan trọng nhất không phải là tôi thắng kèo mà là các bạn thắng kèo các bạn có lợi cho các bạn đó thì anh em nào muốn đồng hành cùng mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram anh em nhé và World Cup thì cũng mới trải qua được uh, ờ, 1 phần 3 chặng đường thôi đó nên là anh em cứ chậm rãi từ từ thì anh em chúng ta mới đi được lâu với World Cup anh em nhá Không nên quá hấp tấp như kiểu thằng em tôi trước là đúng là giờ Đấy, bây giờ thì uh, sau khi mình khuyên thì thằng em cũng bảo là uh, bây giờ thôi em uh, sẽ uh, chơi uh, từ từ anh ạ Em không dám chơi to nữa Trước là do báo cò nó uh, cho em mấy kèo vớ vẩn Sau đấy em thua nhiều quá đâm ra em phải đâm theo lao Đó Thì anh em nhớ nhá Không phải là trận đấu nào cũng như là mã kèo nào anh em chúng ta cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng đâu nói thật ra thì chơi bóng cũng như là anh em ờ, các cầu thủ đá bóng trên ờ, trên sân thôi chiến thắng là một chuyện và may mắn cũng nằm trong đó anh em nhé không phải là cứ tấn công nhiều hay là ờ, có cơ hội nhiều là chúng ta các cầu thủ có bàn thắng đúng không đó đó là lý do vì sao mà anh em chúng ta mình khuyên luôn luôn khuyên anh em chúng ta chúng ta nên từ từ